Chụp mờ là chưa? Chụp chưa, chụp mờ ờ. phải không? này vừa mới mất luôn. Giống như là Phật rước ảnh, Phật rước ảnh rồi. Chắc vậy quá à. Dạ. Nó, nó, nó đi mau hết biết. Dạ. Nó nó còn bóp tay gì người vậy nè, cái sao nước mắt nó hai hàng cái nó cừ. Nó dạ. nó bóp tay vậy nè, bóp tay thì mình nói chơi với nó vậy mà ngồi dạ. nuôi nó đó. Cho nó uống nước rồi nói nhiêu đó cái cái nó cừ. Nó cừ bóp tay vậy cái nó hai hàng nước mắt nó chảy còn nhưng mà cũng khổ nữa chị mừ đâu có nhiều con đâu vất vả để mà nuôi con bởi vì dì mừ bằng dữ lắm Dạ, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hiện tại là Phước uh, đang có mặt uh, tại nhà của bà Mười Thì đây là cái đoạn đường đi vào nhà của bà thì à, bà vừa mới à, điện thoại cho hay là con của bà vừa mới à, mất luôn khóc quá trời thì hoàn cảnh của bà hôm trước á, Phước có chia sẻ là bà vừa nuôi một người con tâm thần và kèm theo đó là à, một người con bị bệnh vừa mới mất luôn nha cô chú anh chị bà mười đâu rồi chị hạnh bây giờ anh Chụp mờ là chưa? Chụp chưa, chụp mờ rồi mờ phải không? này vừa máy mất luôn. À, anh em Phước xin phép đeo khẩu trang nha cô chú anh chị tại vì cái hơi của người mất á ra mình với lại ảnh bị bệnh nữa nên mình cũng phải kỹ tí xíu nhà Phước thì có con nhỏ để em ra ngoài đang vâng. đi kêu bà mười vô hả chắc bà đi báo uh, bên uh... bà ờ, dương á đi lôi củi vô ờ à. đây đâu có ai đâu mà báo lôi củi vô làm chi chị hạnh ờ, nấu uh, chịu nấu ờ chị mi dạ dạ dạ à cúng chai luôn hả giờ để mình uh, đi uh, kêu bà nhé nhà đơn chiếc quá không có ai hết trơn chị hạnh đó cũng là ờ, chị hàng xóm thôi chị mà biết hoàn cảnh của bà nên giới thiệu ờ, cho phước à vậy là chắc tính là chôn phải không ta chôn Đúng gần rồi. cái mã ở đây hả Đúng à. chôn gần đây nè ổng lúc mà ổng còn mạnh là ổng có tâm nguyện gì đó dạ vậy đây là mò à, mồ mồ mồ mã là chồng của bà mười phải không đúng rồi là ba dạ. đó dạ à, bà hiện tại là giờ đang ờ, ở ngoài cái chòi ở ngoài ngoài đúng là khi mà mình ờ, bước vô trong đó đó nha cô chú anh chị mình ờ, đúng là cái người mà khi người mất á nó có một cái hơi hơi rất là nó sao <laughs> nó không thể diễn tả được do là anh ờ, bị bệnh á bệnh rất là nhiều và mất thì nhà phước lại có con nhỏ nữa nên phước phải đeo khẩu trang để tránh tốt cho sức khỏe mình và gia đình mình thôi Phước thì phải có sức khỏe thì mới có thể ờ, đi hỗ trợ được bà con được Vấn đề ờ, ở đây là sợ về ảnh hưởng đến ờ, bà bói ở nhà Nữa là sẽ chôn kế kế đây À là có con khúc trước này đó phải không ta? Là, là, là vừa đủ để chôn ở đây đó hả? Dạ à, anh là cái người con ờ, của bà một người là ở ngoài ờ, gì bữa hổm bà nói ở ngoài kia không, đâu vừa, bữa nay con nghe nó ông bệnh mới vừa về tới vừa về ông cũng đứt thở rồi là tính về thăm á ha à, tính về thăm thôi chưa biết ông mất rồi dạ. mới vừa về thăm thôi rồi vừa vừa tới nhà thì vừa ông hướt hướt rồi ông đi luôn rồi nhà chưa có người nào ở nhà nữa dạ đang giờ ông mất vào nhà nó không có ai chân nhà đơn chiếc rồi mình uh... có nên mẹ già ở đây thôi dạ rồi có đi có có ra chạy hòm chạy gì đã báo chưa chưa mới vừa mất mà vừa mới vừa mất hả à. có báo địa phương không đang, đang điện địa phương rồi dạ. công an xã rồi có điện rồi, rồi dạ. người ta đang đi xuống để coi dạ. có điện à, ở xã dạ rồi. Bà vô tới rồi kìa Nãy giờ đi đâu vậy bà Mười? Con Phước dạ, dạ, nãy giờ đi đâu vậy? Nghe dạ, tin dạ, con của bà mất nè Đi đâu? Gì đi hốt củi vô Ờ, à, để làm gì vậy? Để làm mà nấu nước rồi đó Dạ Nấu nước để chiều mình... Ờ, Đừng cho có ai lợi tiếp gì mà cái dạ. uống nước ở nhà giờ đơn chiếc rồi giờ ừ, hên là có cái có người con hên là có có người con ở ngoài kia vậy nó hết rồi con tự nhiên bữa nay tỉnh rồi hả gì mà gì mà chết luôn rồi à, tự nhiên bữa nay tỉnh rồi ha à, ờ, nhờ vậy nào ôm đỡ ta lao chùi thì nó ôm nó bỏ tiếp dạ đi giờ mình vô đi gì, gì mười hả giờ mình vô đi giờ vô đi vô, vô ừ, nhà đi dì mười vô nha dạ ủa rồi giờ là dì mười ờ? hai con á hai con hổm đó phải không dạ đúng rồi ờ dạ biết uh, nhiều dữ lắm đó. dạ đây con gửi cái mic đây cho dì mười nói dễ nói chuyện mà dễ nghe nha vậy hả dạ ủa gọi à. đây là dì mười tính uh, tính sao dì mười chôn chôn mà chôn ở đây á hả về mà tính ra đây nè con Dạ này cái à, cái mã của ông Ba nó Dạ Rồi tự nhiên ảnh ảnh đi ừ. có hước lên gì không? Có chăn chói gì không á bà? Ừ, đâu có nói được đâu mà nó kêu gì mười lại Cái nó bóp tay gì mười về là cái nó, nó chảy hai hàng nước mắt cái nó hước lên đi Con thấy đứt ruột vậy nó cũng thương gì mười lắm Dạ Nhưng mà bị nghèo mà Rồi thấy gì mười cũng không có khóc gì chưa ha? Ừ Hồi nãy thấy điện cho dì Hạnh khóc mà giờ chắc giống như biết trước rồi hả ừ dì mười rồi còn giờ anh lạnh quá mình con? tính uh, chi phí là lo là mai táng sao dì mười dì mười cũng không biết ra sao dì mười chưa biết cái vụ này nữa chưa biết luôn hả ờ chưa biết luôn nữa dì mười tính làm sao đây nè bởi cái mấy điện cho hạnh rồi bây giờ đặng nói lanh lợi lắm dạ dì mười thì rồi báo cho địa phương chưa Hử? báo cho địa phương chưa dì mười chưa nữa báo chưa ừ. báo cũng đâu có gì đâu dạ mới tính nói đâu có mau lẹ vậy đâu dạ yeah. nhưng mà đó nghe nói nãy vợ anh nói là báo mà vô rồi thôi à cái ông đó chợ công an mà vô à. rồi ra rồi chứ ở địa phương mình nói về là gì ở trong hốc á không? dạ vô rồi về thằng bệnh nói là đây. mười bằng đơn mười đưa lên đi mé ở đây này gì mười mấy năm rồi đó giấy đồ mất trơn luôn dạ nó bỏ nó không làm Dì mười vô đâu hả? Không thì cứ, cứ dạ dạ cứ đứng đây không cứ đứng đây cũng được rồi dì dạ, mười đeo khẩu trang ra đi mời tại vì ảnh đang bệnh ảnh mất gì lớn tuổi nữa ừ. sợ rồi mất công nó ảnh hưởng uh, sức khỏe của gì rồi tính chừng nào mình uh, ờ, chôn chị mừng chưa coi ngày nữa chưa coi gì nói, chung là vừa mới mất chưa biết cái chuyện gì chứ đúng không ờ. thôi vậy con trong lúc này thì cũng đang chưa biết gì hết trơn hiện giờ nè chưa biết gì trơn thiệt đó con gửi cho dì mười uh, triệu để lo ờ, mai táng mai táng cho cho anh vậy giờ Tận dì mười biết ơn hai con cái lắm nữa dạ này không biết mười. nói gì hơn nữa dạ nói cũng biết ơn không à thì tạm thời vậy đi cảm ơn con nhiều hai dạ. con nhiều lắm đó à, rồi ờ, có gì ờ, chừng nào mà có uh, uh, ngày giờ chôn đổi gì đó thì cho con hay để ừ. con ừ. uh, xong rồi làm đám tẩn liệm rồi xong rồi ừ, con bây ghé giờ lại con thấy... thắp nén nhang cho ảnh ừ, bây giờ dạ. mừng kêu thầy chùa hả ý uh, kêu uh, hàng hả dạ thì ở đâu gì thì mời đi ở này mình kêu hàng từ thiện hay sao ta à, không biết nãy chị chúng đi hỏi có hàng chưa đặng chỉ xin à vậy là giờ thôi vậy mình uh, xin hàng từ thiện đi nhận dạ. đi xin hàng từ thiện đi ừ. rồi có gì cái nào nó đỡ tốn chi phí được cái nào đó dạ. thì đỡ đúng rồi giờ dạ. chi phí ra rồi gì nữa lo mã mồ nữa biết ơn hai con dữ lắm nha không dạ. biết nói biết ơn không chứ không biết nói gì dạ. hơn thì lo xong cái không có hai con gì, gì mà ờ, nói chung là ảnh cũng ờ, bệnh như vậy thì ờ, ảnh đi như vậy con cũng gửi lời chia buồn và cũng không biết nói gì hơn uh, giống như là phật rước ảnh phật rước ảnh rồi chắc vậy quá à. dạ. nó, nó đi mau hết biết dạ. nó nó còn bớt tay gì người vậy nè cái sao nước mắt nó hai hàng cái gì người mới nói nha mày nha tao hà tiện lắm tao đâu có tiền tao mua tao nhăn mũi đâu tao bắt một đêm vậy là mấy chục mấy trăm con nữa dạ. tao ngồi tao đập á mà mày vô mày coi tao mua hai ba chai tao xịt thuốc sợ bữa cắn con cái nó cừ nó yeah. Dạ. cười nó bóp tay vậy nè nó bóp tay thì mình nói chơi với nó vậy mà ngồi yeah. Dạ. nuôi nó đó cho nó uống nước rồi nói nhiêu đó cái cái nó cười nó cười bóp tay vậy cái nó hai hàng nước mắt nó chảy còn nhưng mà cũng khổ nữa chị mừ đâu có nhiều con đâu vất giả để mần nuôi con bởi vì dì mừ mần dữ lắm con cũng gửi lời chia buồn nha cảm à, ơn dạ, hai con à, xong hết trơn có gì gì mời điện cho chị hạnh hay giùm con ừ. như biết ngày giờ đúng không không biết ngày nha. giờ nó mới thời đó rồi dạ. mười cũng chưa biết chuyện gì chứ dạ mà dì mười ngu cái vụ này nữa con bỏ dì mười ra thơ đi dì mười không biết đường gì à dạ. có nhỏ này đưa ra chùa đưa nó rước gì à dạ nó nhờ nhỏ này nè dạ. nó được lắm rồi thôi vậy dì mười à, lo đám đồ chảnh đi rồi à, có gì à, con sẽ liên hệ ừ. lại sau dạ con ghé lại rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị vào ờ, clip sau nha phước sẽ ờ, ghé à, thắp nhang à, coi chừng con quên cái cục này nha <laughs> dạ à, chung quy là hoàn cảnh của bà thì rất là đơn chiếc thì bây giờ là một người con đã bệnh đã mất thì bà chỉ còn lại uh, anh này anh này thì đi làm xa cũng có vợ con mà ừ. cũng nghèo lắm lâu lâu mới về còn với lại một anh Đứa con một năm nó mới về một lần con con cũng kia đi một thì bị uh, mà. tin tin nhưng mà bữa nay thì thấy cũng tỉnh tỉnh đỡ đỡ rồi không biết qua thì như thế nào nữa uh, <laughs> chúc sức khỏe bà nha à, nếu cô chú anh chị hỗ trợ cho hoàn cảnh của bà thì à, Phước vẫn tiếp tục nhận để hỗ trợ cho bà nhé à, xong mà còn đám còn lo cái này cái kia nữa để cho bà dưỡng già nữa rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị vào clip sau bye bye ạ à. cảm ơn con nhiều đó dạ yeah.